Xin chào anh em nhé à, gần đây có rất nhiều anh em gọi điện cho tôi nhờ tôi tư vấn về cái máy nghe hoặc tài xỉu thì cái clip này tôi sẽ review cái sản phẩm đó để em có thể hiểu rõ hơn cái bản chất của cái máy nghe để anh em áp dụng vào sân chơi của mình nó hiệu quả hơn thì, à, nói qua về cái hình dáng của cái máy nghe hoặc tài xỉu thì nó rất là nhỏ gọn em nhé nó bằng hộp quẹt em có thể để đâu cũng được anh em ạ máy thì sử pin thôi pin thì pin tiểu đây 5 đến 10 ngày hết pin anh em tự thay pin rất là thuận tiện cho anh em nhé em không cần phải sạc dùng gì nó phức tạp anh em nhé à, với cái máy nghe này thì à, là cái thế hệ mới đấy, nó sẽ giúp anh em đến mọi sân chơi em đều thể chơi được anh em không cần phải nguồn nắp đĩa quần hộp hay cũng không cần phải chạm tay hộp thì như em biết rồi bây giờ để mà luồn đồ rất là khó chạm tay thì cũng không ai cho em chạm thì với cái máy này nó sẽ khắc phục được điều đó nó sẽ giúp anh em làm tay quan đến mọi sân chơi anh em đều chơi được em nhé thì à, cái máy này đấy nó được lập trình sẵn cái âm thanh của sáu mặt nhất nhị tam tứ ngũ lục của rất nhiều hột tài xỉu để làm gì để anh em vào sân chơi hột gì em cũng có thể chơi được đấy, hột uh, chợ hay hột công chuyện đấy, tất cả các loại hột tất cả nắp đĩa anh em đều thể chơi được em nhé thì cái máy này ấy, nó có độ chuẩn xác là lên đến 90 phần trăm cho anh em 10 chén thì anh em sẽ được 7 đến 8 chén là chuẩn xác đấy chứ còn không có một cái thiết bị nào có thể 100 phần trăm em nhé khẳng định với anh em là không có một cái máy nghe nào chuẩn xác 100% anh em ạ thì cái máy nghe này đấy, nó được sử dụng hai cái cảm biến âm thanh để nó nghe âm thanh nó tốt hơn đấy, anh em vào sân chơi có ồn anh em vẫn có thể chơi được anh em không phải lo sợ là sân chơi mình có những cái tạp âm làm ảnh hưởng đến uh, cái khả năng phân tích âm thanh của máy em nhé khẳng định anh em anh em vào sân chơi có ồn anh em vẫn có thể chơi được nhưng ồn ở cái mức độ mà tai anh em nghe được thì máy nghe được ồn như kiểu vào ba sàn áp hết tất cả các bọn tiếng thì không có một cái thiết bị nào có thể nghe được em nhé vì bản chất của mình là máy nghe âm thanh để phân tích cho nên là anh em phải để nó nghe được thì nó phân tích nó báo cho em được anh em nhé em lưu ý cho tôi thì anh em nên để cho người và ngồi cái vị trí là một mét rưỡi đổ lại là cái phạm vi hợp lý nhất để máy nó phân tích em nhé thì tôi có chuẩn bị cho em một số hột trợ đây đấy thì như em biết rồi nếu quân hộp công chuyện mà anh em ngâm nước muối này thì chắc chắn nó sẽ chìm anh em nhé tôi sẽ lấy ba hộp bất kỳ đấy thì khẳng định với em với cái máy này em vào mọi sân chơi nắp đĩa quân hột gì em cũng thể chơi được em nhé em không cần quan tâm hột 11 hay 12 13 14 hay hộp cắt âm bò tròn phá tiếng máy đều nghe được đều phân tích được em nhé vì như em đã biết rồi bản chất của cái hột tài xỉu này nó đều có 6 mặt khác nhau thì kể cả người ta cũng bo chuẩn giảm cái mặt tiết diện đi thì nó vẫn ra cái âm thanh khác nhau Đấy, máy nó sẽ dựa vào những âm thanh đó để nó phân tích và nó báo dung cho em biết được tài xỉu em nhé Đấy. máy báo một dung anh em máy xỉu máy báo hai dung anh em tài cái máy này ấy, thì là dung rất là êm nên em cứ yên tâm thôi người ngồi bên cạnh không thể biết được em nhé em cứ để trong người chỉ có một mình em anh em mới cảm nhận được cái nhịp rung còn người khác không thể biết được em nhé thì à, trên tay tôi đây là một thanh nam châm đây thì à, anh em biết rồi nam châm trắng thì rất là hít em nhé hột không là hít đây Đấy, nắp đĩa ông bạn đây nếu đó là nắp đĩa công chuyện hay quân hột công chuyện anh em thử nâng châm thì khẳng định với anh em chắc chắn vẫn sẽ hít anh em nhé đĩa là hoàn toàn bình thường này hột rất là trong anh em nhé Đấy, em rõ thì nó là một trợ này đây em rõ hoàn toàn bình thường thì với cái máy này đấy thì à, sẽ giúp anh em đến mọi sân chơi em đều thể chơi được nhé ai cũng có thể chơi được anh em ạ thì anh em nào cần tìm hiểu cái máy nghe hột tài xỉu này thì có thể liên hệ với tôi qua cái số điện thoại hiển thị cho mình hoặc là đến trực tiếp cơ sở của tôi mang nắp đĩa quân hột của anh em tới để anh em thử đồ anh em nhé để anh em cùng trải nghiệm để thấy được cái máy nghe hột tài xỉu này nó rất là hiệu quả em nhé thì sau đây tôi sẽ bật máy lên và test thử cho em vài tiếng để em thấy được cái độ hiệu quả của nó tai này máy báo hai rung này tiếp tục tải máy báo hai rung này đây Đấy. máy không hề rung anh em nhé cho nên là anh em vào mọi sân chơi đấy tạp âm hay có những cái tiếng ồn khác thì à, không ảnh hưởng gì đến máy anh em nhé máy nó chỉ nghe cái âm thanh của hộp rơi xuống địa để nó phân tích em nhé thì sau đây quân sẽ test thử vài tiếng cho em đấy thì cái bộ đồ này rất là hiệu quả thì em có nhu cầu thì cứ liên hệ với tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em máy báo hai dung đây anh em đánh tài nhé tài này sóc mạnh sóc nhẹ đều được máy nó chỉ nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hộp rơi xuống địa để nó phân tích máy báo một dung anh em lấy xỉu nha 6 nút xỉu này khẳng định với anh em một lần nữa là nắp đĩa gì cũng được quân hột gì cũng được anh em đều thể chơi được nhé máy báo hai dung đây anh em đánh tài tài này rất là ok nhé Đấy, sóc xong hai ba giây là máy nó phân tích và nó sẽ báo dung cho em biết nhé anh em nhé máy báo một dung anh em xỉu của tôi xỉu này rất ok nhé đây tôi sẽ cầm trên tay nhé Đấy, cầm trên tay thì chỉ có một mình anh em mới cảm nhận được nhịp rung còn không ai biết nhé máy báo một rung đây anh em xỉu của tôi nhé Đấy, thì à, nói luôn với anh em là 10 tiếng thì nó sẽ anh em sẽ chuẩn xác được 7 đến 8 tiếng em nhé không có cái thiết bị nào có thể là 100 phần trăm như tiếng này là tiếng phản em có thể gỡ tiếng khác em nhé